Tôi cảm thấy thật yên tâm Cả nhà mình lúc nào cũng được bảo vệ khỏi vi trùng gây bệnh Vì tôi đã có Life Boy Đúng vậy, Life Boy hoàn toàn mới Bảo vệ hiệu quả khỏi vi trùng trên da Với hương thơm thật dễ chịu lưu lại lâu hơn Cả nhà ai cũng thích đi Ôi, ừ, mọi người đâu hết rồi Life Boy mới, phương pháp vệ sinh chăm sóc cho cả gia đình